rồi sắp bị bắn chết rồi các bạn ạ tôi vừa tôi vừa bị tôi vừa bị bắn à tôi vừa tôi tập trung nào tập trung nào tập trung nào à, à, có bao nhiêu đôi tập trung hãy tập trung nào mình sẽ bắt hành công cái ô này hello anh em các bạn ạ hôm nay mình sẽ thử cách trò chơi game Squid Game các bạn ạ và Squid Game uh, Squid Game gọi là Roblox này có hình khá là ngon các bạn ạ trời ơi khoảng hai phút nữa thì mình sẽ sẽ được vào à, trận đấu nha các bạn mã số của mình đây này các bạn có rồi 436 các bạn đây là 436 các bạn nha trời đây là mua cái gì ta Ủa, mua súng này các bạn à chắc là game này sẽ chơi chơi theo cái kiểu gọi là qua từng ngày xong rồi mình sẽ được được tiền và mình sẽ mua súng đấy các bạn ạ mình sẽ mua vũ khí để qua cái màn uh, cái màn cái màn gì mà trong game à trong trong trong uh, trò chơi Squid Game các bạn trò chơi Squid Game nó sẽ có một cái màn gì tắt hết điện ở cái phòng này các bạn ạ và chúng ta sẽ vào từng đội và chúng ta đánh nhau các bạn ạ mình sẽ giết cái đội bị uh, giết cái người ở à, đội bên uh, ờ, đội, đội, đội bên cạnh biết này ồ đây là có gì đây nhà chế độ sao các bạn à để mua vít đây à đây chọn hình chứ không phải là chọn hình ừ. nhưng mà mình đã không có đồng nào các bạn ạ đã qua được màn đã coi như người rồi ô oh, oh. hiện tại có 45 người rồi các bạn trời ơi 46 người rồi ô oh, trời 48 rồi ok chào một lúc nữa nha ok các bạn ơi chúng ta bắt đầu vào game đầu tiên nhé các bạn game đầu tiên chủ trò chơi con mực như là cái game này tên là gì ta mình không nhớ cái tên này quá game này tên là gì ấy ồ oh, đây Watching for Player ý này Watching for Player gì đấy Watching for Player dù giết 5 người này à, Wow, tách đạn rồi các bạn ạ. Gần chú hết lại mình ở tem rất nha các bạn in uh, à, I am the hope of the six dream you are about at play the best more driven on các bạn ơi game này game vật chứng ngại vật các bạn ạ à những nơi nào come on come on come on come on come on come on come on come on ô mình đi đâu này ô sao vào đây rồi ô này liệu mình đã thắng chưa sao tôi này wow trời ơi thả ta ra thả ta ra trái ơi a đủ thả ta ra ồ một hai ba bốn năm mà từ từ các bạn ơi wow ồ trời ơi game thứ hai nha các bạn wow nào game thứ hai nha các bạn ơi trời ơi đèn đỏ thì mình sẽ dừng lại các bạn ạ à. thế nào thế nào dừng lại các bạn ơi không được cướp nick không được nick Ồ oh, sao thằng áo đen kia vẫn chạy kìa bạn Nó vẫn chạy kìa à, u u yeah hoa nô hoa nô hoa nô bây phải đi rồi các bạn ơi trời ơi xem thằng nào bị chết nữa không ạ này ừ, đúng vào đi không là bắn chết bây giờ một thằng này 21 thì sao các bạn ạ ô thằng này admin này trời ơi nó có cả súng này các bạn xem mình có mình có súng này ô oh, hồ súng các bạn ạ giờ dạ, game này không ai bị giết các bạn wow không ai bị chết cả các bạn ơi không sao các bạn này leo lên trên này vậy ra là xe nào xe là xe là nhà con búp bê mình xinh quá các bạn mắt nó trắng bạch rồi à. hết người rồi quá chi là người dưỡng các bạn à đúng rồi tắm đi đúng rồi đúng rồi đúng rồi ui đẹp nêu chưa các bạn nhé là ta lên nào ok điểm qua màn hai rồi các bạn ơi trời ơi có bao người đây còn 12 người nữa còn 12 người sống sót các bạn nào come on come on come on come on come on đi lại vào nào come on sẽ nào sẽ nào sẽ nào sẽ nào sẽ nào go go go go go go go chính đứng ra chính đứng ra sẽ đường ra nào tránh đường ra nào rồi ô ừ. gì vâng cái nhà tỉa tỉa cái gì đấy các bạn sang đây nào sang đây với tao sang đây với tao các bạn ơi sang đây đúng rồi sao mình đứng đây vậy không ta vẫn sẽ đứng đây một mình ta sẽ nghe theo tiếng gọi của ta trời ơi chốt space shit. Ủa, sao chúng nó đi hết sang bên kia vậy? Sao bọn này đi hết sang bên kia vậy các bạn? phải lẽ nào mình sang bên kia với chúng nó không? Ồ. Ồ. Oh. Wow. Wow. Trời ơi, mình làm gì đây? thôi thôi chết tôi rồi mình là cái ô các bạn ơi à... Này. gì đây bắt tôi với em thiếu uống 嗯。 chung nào để ta thành dùng cái ô này ôi oh, oh. trời ơi các bạn ơi nó sắp vỡ rồi đâu vậy là mới hoàn thành chưa ô oh. hả hoàn thành chưa các bạn khả à, năng nó chưa rơi khẩu súng lên bắn vào đầu mình chắc là mình đã hoàn thành rồi các bạn ạ ô trời ơi ô oh. ô oh chết được các anh, làm sao hà chết được rồi hoàn ừ. thành các bạn ạ wow wow wow wow wow wow đây nào đây nào bốn ba sáu này các bạn mình đây này ha, trời ơi có còn sống các bạn đi bây giờ hiện tại chỉ còn một hai ba bốn năm sáu bảy tám đứa nữa các bạn còn bốn a go go go go let's go let's go let's go như là tụi mày tao sẽ là người vô địch tao sẽ là người lấy hết lần thử này à. đây đây đây đây đây rồi ra cửa này không này chăng không không xin lỗi không mình đây ờ mình đâu rồi sao nó ở dưới kia thế này à, đủ trời tao chết rồi sao các bạn ạ à? trong vâng, đó các bạn ạ Đẹp. kéo gì thì các bạn ơi tôi không biết kéo kiểu gì các bạn ơi à à không kéo kiểu gì các bạn à chết rồi, không wow. to ờ. ok các bạn ơi vậy là tôi đã ăn hai từ trên này xuống rồi các bạn ơi đu hay nó không bị ấn kiểu gì cả các bạn ạ không sao nha hẹn gặp lại các bạn trong buổi game tiếp uh, buổi game tiếp theo các bạn nha bye bye